cái loại lại ngủ quá giờ trưa ấy tao đố thế nào giàu được nhưng cái loại ốc ba đậu ốc chó đấy ốc lợn ngủ quá giờ trưa có mỏi gì có mỏi lồn vậy đó đêm thì thức xong là chỉ để đi ăn bám ăn ké mày coi chừng mày chết với tao mày nhiệm vụ tiếp theo nào các bạn nhãn hiệu của gái hà lan này với bảo bì nữ hoàng băng giá và xinh hùng cực vui tao thách cả hộ anh mày đấy học lớp mấy à tuổi lôn sánh vai Mày có Hả là gì không? Đéo Xong xong xong xong xong xong gãy rồi Hay để anh giật ra nhá ừ. Em thích Barbie Sinh hùng cực vô ừ. Có cái nồn thì con bà mày Này, bạn là nhân vật nào trong nữ hoàng băng giá? Kể đi Mày đừng có bốc phát Hôm nay, bạn là nhân vật nào trong nữ hoàng băng giá? Quyền năng như Elsa, can đảm như Anna, hay vui nhộn như Olaf? Nhiệm vụ tiếp theo nào các bạn? Nhãn hiệu của gái Hà Lan này với bao bì nữ hoàng băng giá và xinh hùng cực vui!